các bạn thân mến ờ, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ờ, trong cái môn học thiết kế cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu thì ờ, bài học hôm nay tôi muốn là cho các bạn hiểu những phần nào của một hệ thống website để các bạn có thể về nhà thực hành trên máy và các bạn nhớ làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm để nộp cho thầy để làm được việc này thì đầu tiên các bạn sẽ vào một trình duyệt có thể là Chrome hoặc cũng có thể là các bạn vào một à. cái uh, các bạn có thể vào một cái trình duyệt khác ví dụ như Microsoft Edge. Đấy. thì đây các bạn sẽ search Google cho tôi rồi các bạn uh, vào trang web các bạn ờ, các bạn đánh trên Google là download gen các bạn chọn vào đây sau đó thì các bạn chọn vào download gen các bạn nhớ là chọn vào đây nhé hơi chậm là các bạn có thể chọn một khác các bạn chọn các bạn chọn vào đây cũng được các bạn chọn vào đây Đấy, trang này hôm nay không hiểu thế nào lại rất là chậm tôi tắt bớt các uh, phần ờ, phần khác đi do kết nối mạng thôi các bạn ạ thì sau khi các bạn vào DAO thì các bạn nhớ nhé các bạn chọn cho tôi ờ, nếu các bạn nào máy tính đây và đã vào được rồi thì các bạn chọn cho tôi cái mục về gem trong Windows các bạn chọn trong Windows nhé à, các bạn mà cài với bản Windows 64 bit thì các bạn chọn vào đây Đấy. 64 bit còn đây là những các chương trình uh, gọi là framework hay là những cái uh, mã nguồn mở để cho các bạn tham khảo các bạn có thể đao về để các bạn xem sau đó các bạn có thể tham khảo thì ở đây thì uh, chúng ta chọn gem của chúng ta là cao nhất tức là 7.4.3 ở đây đấy thì chúng ta sẽ chọn vào đây rồi sau đó thì các bạn chọn cho à, các bạn có thể đọc đọc vào đây à, nếu mà chương trình download không tự động thì các bạn có thể kích thêm vào đây Đấy. và sau đó thì chúng ta sẽ chọn ôi rồi đây là cho bắt chúng ta phải vào nhiều trang kích quảng cáo của nó quá chúng ta chọn vào đây xem không tự động đây đây đây rồi và ờ, các bạn sẽ ghi vào chữ save Đấy, các bạn ghi vào nhé thì các bạn nhìn thấy ở trên này ở trên cái phần download của thầy của thầy đã, ờ, đã có phần đang download gen đây đấy nó cứ thế tải về xong thì các bạn ok thế thì ở đây ờ, thầy đã tải một bàn trước rồi các bạn có thể vào đây các bạn chọn cho thầy cái ờ, download các bạn chọn gem đây gem của nó đây rồi thế bây giờ các bạn nhìn thầy cài đặt các bạn chạy đấy, cài đặt rồi bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây này nhá và chúng ta chọn là họ hỏi là bạn có tiếp tục cài đặt không mình cứ đồng ý kể cả chỗ này là một cái khuyến cáo thôi đấy chúng ta cũng chọn đây rồi chúng ta next bước tiếp theo next bước tiếp theo chúng ta cũng next và xem ở các bạn nhớ là trong thư mục ừ, ổ C của chúng ta là ờ, chứa gem không đây không có chứa thư mục nào chứa cả gem này là gem một hai ba bốn thì đặt khác đi thôi để cho nó hiểu là đây là mới chúng ta chọn chương trình này cài đặt vào đây chúng ta next ta next ta next Đấy. kệ nó ta next và đã cài đặt và các bạn chờ đợi tiến trình cài đặt này à, ờ, việc bây giờ của chúng ta là chúng ta phải đi cài một cái phần mềm có tên là Navicat. đấy cái này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau và thầy đưa lên driver để cho các bạn download về và chúng ta chú ý nhé chúng ta sẽ cài đặt như vậy bây giờ thầy đi ờ, dọn dẹp cái live của thầy để cho đưa cho các bạn đang về rồi bây giờ thầy sẽ chọn một thư mục để thầy cho file vào cho file vào và bây giờ thầy ờ, sẽ lấy cái gem vừa xong lát nữa thầy cho vào cái phần này thầy đang điều khiển ở trên máy tính khác nhé còn chúng ta xem quá quá trình cài đặt gen và thầy sẽ đưa cho các bạn vào trong driver để các bạn tự về nhà các bạn đào xuống trong đó thầy sẽ làm hết các bộ hướng dẫn các bạn cài đặt và trong cái ờ, cái này thì thầy cũng sẽ chia sẻ sách cho các em để các em học Đấy. chúng ta kiên nhẫn để xem quá trình cài đặt xong cái này các bạn chú ý cho thầy và bây giờ chúng ta đã xong các bạn nhớ là ấn nút Phoenix cho thầy chúng ta chọn cái cờ Mỹ nhá chúng ta chọn save đấy thế là chúng ta đã cài có một cái gem chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy là gem được khởi tạo luôn đó là một chiếc máy ảo máy server gọi là local hot vì à, thầy ghi màn hình cho nên nó rất chậm chúng ta nhớ là chúng ta nhớ là gem v 3.2.4 chúng ta nhấp vào nút này start là chạy khởi động đấy và bây giờ các bạn sẽ xem một nó à, local hot của chúng ta được khởi chạy như sau local hot rồi chúng ta enter thì nó đã ra một cái máy chủ đây đây là toàn bộ cái giao diện của máy chủ localhost để chúng ta có thể khai thác quản lý thông tin vân vân trong localhost này Đấy. đây là không có cả. các bạn chú ý cho thầy các bạn cài đặt chứng minh người là chạy vô tư Đấy. ok uh, ờ, PP phiên bản version là 7.4.2 chúng ta sẽ chọn vào trong này thì chúng ta sẽ thực hiện được rất là tốt uh, bài đầu tiên thầy ờ, chúc các bạn theo dõi thật kỹ uh, và các bạn theo dõi tiếp bài thứ hai thì thầy dạy cho các bạn cách download về Dreamware và Navigate để chúng ta tiến hành uh, lập chương trình quản trị cơ sở dữ, liệu trên đó chúc các bạn thành công